Các em thân mến, hôm nay thầy tiếp tục ờ, với cái bài mà tạo quản lý điểm hôm trước Thế thì ờ, các bạn nhớ là bật nút gem lên, hai cái nút này chạy và các bạn ờ, bật cho thầy cái navigate ra Thì cái chỗ và quản lý điểm sinh viên ấy của chúng ta có hai bảng Gồm có bảng hồ sơ Đây, bảng điểm đây Bảng hồ sơ đây Đó, thế bây giờ ta quay trở vào ứng dụng à, ta mở hôm trước ra nhiều bạn là nó không chạy là do các bạn à, các bạn không uh, nhớ cái phần mà thầy vừa nói thao tác này cái app này cái file mà app.php thì các bạn kéo xuống cái dòng mà uh, cái dòng uh, chỉ định cho nó url đấy à, cái chỗ dòng đầu tiên này là các bạn phải thay chỗ này là localhost thay cái mà Coordinator Master 4 đấy thì các bạn phải thay là quản lý điểm thay cái dòng này cho thầy và đến public nha rồi phẩy hai chấm chỗ này các bạn nhìn rõ chỗ này cho thầy Đấy. các bạn nhìn thật rõ chỗ này thì các bạn mới ờ, có thể làm đúng được các bạn phải thay cái dòng này đúng và cái database này các bạn cũng phải thay đúng cho thầy quản lý điểm này rồi mật khẩu này đó user là người tên là điểm đúng các bạn các bạn phải chú ý như thế nhé vì là user ở đây chúng ta mở ra có cái chữ tên là điểm đây đấy có cái người mà chúng ta cho là điểm thì các bạn trong này các bạn cũng phải thay như thế và cái app này là cái cái thứ hai đấy rồi cái uh, giao tơ mà thầy chỉ cho các bạn đấy là các bạn phải add đúng là vào xem cái bài trước là đây là tên của không gian này tên của lớp này và cuối cùng là tên của gì của cái uh, hàm hiện danh sách và nó sẽ tu đến đâu nó trỏ đến đâu thì nó trỏ đến là cái hàm là danh sách lớp cái lớp là danh sách lớp đấy và hiện danh sách đây cái lớp là danh sách lớp của chúng ta ở đây Đó. danh sách lớp là cái ừ, tên lớp và chúng ta đây là cái hàm hiện danh sách đấy, các bạn phải làm đúng như chỗ này cho thầy và kéo sang bên này thì các bạn cần name space này các bạn nhìn rõ nhé rồi thì đến bây giờ thầy mới à, chúng ta mới à, thể nhắc lại như thế vì các bạn không chạy được là các bạn không thấy đường dẫn nó đúng thấy đường dẫn đúng thì nó sẽ chạy thôi Đấy. và lúc này thì ta sẽ chạy lại à, cái cái cái đó để các bạn nhìn thấy tại sao thầy lại chạy đúng local hot này Đấy. thì nó ra cho chúng ta cái trang view đó thì bây giờ chúng ta quay trở về đến cái chỗ đây Đấy. các bạn nhìn thấy không vì đường dẫn đúng cho nên nó mới chạy ra chỗ này các bạn Đấy, khoảng địa điểm thông tin K64 được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhé thầy sẽ nói lại phần ờ, các bạn là ờ, lùi xuống cái chỗ mà có thư mục gọi là view thì trong cái phần thư mục quản lý điểm có hiện có danh sách lớp đây Đấy. có nghĩa là cái phần này là phần để thể hiện nội dung trang web phần này thì thể hiện nội dung trang web sau này ta sẽ có nhiều file trong đây thì mỗi một file nó đều qua cái controller này nó điều khiển Đấy, controller là danh sách điểm này nó điều đây nó gọi view ra gọi view view là phần này là hiện danh sách đấy thì bây giờ để ta truy cập vào trong cơ sở dữ liệu thì các bạn chú ý cho thầy là các bạn dùng vào thư mục mô model cho thầy trong mô đồ này thì bây giờ chưa có cái gì cả mới mô đồ mẫu thôi book thôi thì chúng ta có thể chuyển thành một cái folder các bạn tạo cho thầy là mô đồ là quản lý điểm thống nhất tên như thế nhá Đó. các bạn cũng tạo như thế thống nhất tên để cho nó nhớ trong thư mục này rỗng thì bây giờ chúng ta sẽ tạo như một lớp các bạn tạo cho thầy lớp và tạo một file pp lớp nhé kiểu là kiểu lớp đấy xong rồi các bạn là tạo cho thầy một cái à, mô đồ bên trong mô đồ bên trong thì các bạn ở đây các bạn là đồ các bạn à, làm dễ dàng thôi thì đầu tiên à, chúng ta sẽ xây dựng cái mô đồ này mô đồ này với namespace các bạn cứ ok cho thầy các bạn đặt tên là các bạn đặt tên ở đây là quản lý điểm quản lý điểm này thì bây giờ là ở ờ, ta đặt là quản lý điểm ấn cho thầy chữ mô đồ thêm vào đây đó ta nhấp phoenix rồi thì đây là một lớp rỗng còn những cái từ mờ mờ này gọi là dấu nhắc ta có thể xóa đi xóa đi cho nó gọn đó trong này các bạn cũng có thể là xóa đi rồi bây giờ các bạn sẽ ghi cho thầy à, các bạn sẽ ghi cho thầy như sau à, đầu tiên ta khai báo là namespace là không gian để chứa cái lớp đó không gian một cái nó cho một vùng không gian bộ nhớ để chứa cái lớp thì ta ghi là app Đấy, rồi tiếp theo các bạn đến uh, một cái khai báo cho thầy là model rồi các bạn name page là quản lý điểm để là không gian xong à, các bạn tạo cho thầy uh, sử dụng thư viện use coordinate là một cái tên của cái bộ phim quốc này nó đến các bạn đến ờ, config là cấu hình à, và các bạn tiếp theo là các bạn chọn là bay config Đó. tiếp theo các bạn uh, sử dụng một thư viện nữa cũng của Coordinate nó nằm ở trong đây hết ta chỉ chọn đường dẫn thôi là database database nhé database là và các bạn như cho thầy connection database Đấy, để nó kết nối được với cơ sở dữ liệu thứ hai là các bạn chọn cho thầy cái uh, use Đấy, use coordinate rồi các bạn chọn tiếp cho thầy model Đó, hết và còn một cái nữa là các bạn chọn use coordinate các bạn chọn tiếp cho thầy cái validation coordinate uh, à, validation interface để nó uh, nó thống nhất được các ờ, lệnh đúng tức là validation là kiểm tra các điều kiện đúng ở trong lớp này thì chúng ta cho thầy cái extend extend ở đây là mở rộng ra model Đấy model Đó, xong bây giờ chúng ta sẽ khai báo trong lớp này gồm có những cái gì trước tiên là cái bảng các bạn khai báo cho thầy một biến public biến này public nhá public là một biến sử dụng chung trong các lớp và các bạn chú ý là cái từ nào thầy nói ra mồm là các bạn phải phải nhớ vào trong đấy tức là một biến thầy khai báo là table bảng bảng nào bảng nào của chúng ta tên là gì chúng ta mở Navicat ra chúng ta thấy này quản lý điểm đầu tiên là bảng hồ sơ trước nhá rồi bây giờ thầy à, sẽ nói về hồ sơ để các em chú ý cho thầy rồi bây giờ chúng ta nhìn lên này hồ sơ đấy à, là cái bảng hồ sơ ở trong đó đúng không rồi một biến nữa là biến trỏ về database các bạn khai báo là db Đấy. Thấy chưa? Rồi các bạn chọn tiếp cho thầy một cái biến ờ, một cái biến ờ, bảo vệ nữa, Protect. Đấy. Rồi các bạn khai báo là primary key các bạn cho thầy bằng uh, hồ sơ thì bây giờ mình lại bỏ này ra xem là ID sinh viên thì chúng ta chọn nó là ID sinh viên ID sinh viên Đấy. rồi à, các bạn à, ờ, ID sinh viên thế rồi các bạn để như thế nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ có một dòng lệnh nữa là lệnh để truy cập vào các biến uh, các cột trong bảng chúng ta có là để là protect Đó. biến là allow allow allow ờ, field ờ, là tên của các cột Đó. thì các bạn cho cho thầy là ID sinh viên đấy là một cái này tiếp theo này bạn nhìn thấy là họ tên giới tính quê tuổi họ tên giới tính quê tuổi thì bây giờ chúng ta nhấp vào đây chúng ta ghi là họ tên họ tên Đó, với ở bên giới tính bạn quê viết các bạn tuổi Đấy. thì đây là một mảng một mảng của các ờ, nó chính là một kiểu mảng vì có cái chữ này giống như trong can đấy thì các bạn nhớ cho thầy là các bạn phải xem thật kỹ chứ các bạn nách các bạn nách không xem hết video là nó không chạy được đâu các bạn phải làm đúng như là thầy đã nói đấy được rồi thế là ta đã khai báo xong cái biến này và các bạn uh, khai báo cho thầy tiếp uh, thêm một cái là vô tách rồi chúng ta cho thêm một biến là valid validation validation luôn nhá các bạn cho một thành một cái dẫn như này đây là một mảng rộng đấy rồi sau đó các bạn ghi thêm cho thầy hai cái mảng nữa hai mảng nữa và hai cái biến ờ, biến bảo vệ à, vân vân cứ để thế này đã mặc dù ta không dùng nhưng ta cứ để thế rồi bây giờ này sau khi khai báo biến ở trong các lớp rồi thì ta mới uh, ờ, khai, khai biến cái hành động của nó tức là gọi là cái phương thức hay còn gọi là hàm ấy public function Đấy, tên hàm này thì các bạn như cho thầy là con chắc bạn như con chắc cho thầy các bạn xóa cái tham số này đi bên trong Đấy, hàm con chắc nó làm gì nó sẽ tạo ra một cái các bạn nhớ nhá các bạn thấy là hai cái nút này này hai cái à, này chính là hai cái mà đóng mở của hàm tức là phạm vi của hàm chỉ trong cái giống ngoặc nhọn này thôi ok chưa đấy nha các bạn đã tạo cho thầy con chắc cái này là chúng ta đang chú ý là đang làm mô đồ để nó tiếp cận với cơ sở dữ liệu Đấy, nó chỉ làm nhiệm vụ tiếp cận thôi và nó thao tác trên cơ sở dữ liệu cho chúng ta chúng ta gọi cho thầy một cái hàm tra parent object à, gọi nó ra để nó xây dựng rồi để đây rồi tiếp theo là con trỏ con trỏ biến bd này thì bây giờ thầy gọi chính nó ra thì phải là con trỏ zip zip có nghĩa là chính nó bằng config tiếp theo chúng ta database connect enter đấy là xong bây giờ ta sẽ khai báo các à, hàm truy vấn trên nó để nó có thể thực hiện được đầu tiên thì chúng ta khai báo cho thầy cái hàm số cái hàm này nhá có tên là public function tên của nó thì các bạn đặt lại là add sinh viên add sinh viên Đấy, các bạn cái này hàm thêm nhá add sinh viên và biến của chúng ta là data data này Đấy, bên trong của nó sẽ như thế nào function thì các bạn ghi rõ chữ n này là đó add data xong ok chúng ta có hai hàm một hàm là hàm con chắc này cái hàm này thầy đẩy nó ra ngoài để nó cung cấp với nó cùng với một cái cấp bậc với cái hàm khởi tạo à, nhìn cho nó thoáng đúng không nha yeah bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ chọn một cái hàm truy vấn query chúng ta tạo một câu lệnh query cái biến này các bạn đặt tên này cũng được đặt tên khác cũng được bằng zip db table và các bạn cho thầy là zip table à, zip à, list table nhé insert insert data đấy làm thế và khi mà cái bảng này nó nó sẽ insert từng hàng một vào cho các bạn cái này nó sẽ insert là từng hàng một các bạn nhớ nhá đây là một cái giống như một hàm ở bên trong nó sẽ chèn chèn cái data này vào trong bảng theo từng hàng một và các bạn ghi cho thầy là return return đây là zip db con trỏ là insert id đó. tức là mỗi một lần nó chèn vào thì nó sẽ chúng ta add id này nó sẽ được một cái id mới được đưa vào tên của hàm được đưa vào tên của hàm à, đây là thầy đã xong hàm à, sinh viên bây giờ chúng ta sang hàm cập nhật public function Đó. các bạn là update đặt tên nhé là update sinh viên ở chân phía dưới Đấy, update tại đâu thì chúng ta phải là update đúng cái người mà cuối cùng hay là sửa chỉnh sửa đấy update là chúng ta phải có là điều kiện là que biến que đấy, và biến data data là cái dữ liệu để chèn đúng cái chỗ que và tiếp theo là các bạn ờ, chọn cho thầy là zip dp zip mở ngoặc ra db table đấy rồi chính là hàm là con trỏ vào trong zip table zip table là đây có nghĩa là cái uh, bảng hồ sơ này chính là zip table nha đấy đời table của nó bằng hồ sơ thì zip table chính là tên của bảng hồ sơ và chúng ta uh, ờ, viết thêm là update update cái gì update ở đây là các bạn nghĩ cho thầy là update là data phẩy que update data phải que có nghĩa là que nó vào đây còn data nó vào đây Đấy, nhưng mà câu này là câu truy vấn thôi nó cũng là update table ờ, set rồi value đấy là những cái lệnh mà ở trong ngoài truy vấn chúng ta thường dùng thì ở đây được uh, viết theo một cách hợp thức hóa theo kiểu này đấy, các bạn nhìn cho thầy nhé là chúng ta đã được hai hàm là add và update thì bây giờ chúng ta sẽ hàm xóa hàm này thêm này cập nhật này bây giờ chúng ta sẽ sang hàm xóa xóa xóa sinh viên thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta public nó phải đủ các hàm nhá function delete ờ, sinh viên Đấy. hàm xóa sinh viên ở đây chúng ta phải xóa với cái ờ, chúng ta phải tìm ra sinh viên nào thì chúng ta phải là id sinh viên id sinh viên là cái biến sẽ được truyền vào để xóa đúng cái đấy và các bạn chỉ cần đi cho thầy là zip con trỏ bảng table bằng hoặc là zip table Đấy. và chúng ta xóa là delete được chưa các bạn nhìn rõ chưa zip table này zip table xóa này xóa mở ngoặc ra là xóa cái gì thì chúng ta là viết là ID sinh viên đúng cái cột nó bằng ID sinh viên đó các bạn xóa vào đây enter uh, chấm phẩy được chưa đó. Ờ, cái này chúng ta phải viết như thế nhé à, mảng xong sau khi mà chúng ta viết đúng như này rồi các bạn nhìn kỹ à xóa đi sinh viên có mã số bằng sinh viên đấy đấy là phần sinh là phần xóa sinh viên thế bây giờ chúng ta lại thêm cái bảng là tìm sinh viên tìm sinh viên thì tìm sinh viên thì các bạn có thể tìm theo tên hoặc tìm theo theo họ hoặc là tìm theo chỉ số thì các bạn uh, ghi cho thầy mấy hàm sau public function tìm ôn nhé uh, à, file ôn sinh viên nó đã đặt tên tiếng Anh như thế uh, cả tiếng Việt file sinh viên thì các bạn không cần cái gì truyền vào các bạn chỉ cần là gì tạo một câu lệnh truy vấn SQL bằng select sao form hồ sơ Đấy. hồ sơ nhá các bạn enter xuống Ờ, select sound from hồ sơ để nó in ra tất cả các sinh viên trong bảng hồ sơ của lớp rồi phần tiếp theo là các bạn đưa vào một cái uh, con trỏ truy vấn query bằng grid db query sql rồi xong rồi Đấy, nó tự viết cho chúng ta rồi bước theo là các bạn return return đây là return query Đấy, các bạn các bạn làm được việc đến đây là tìm ôn sinh viên Đấy, bây giờ tìm theo ID tìm theo chỉ số để chúng ta làm thêm mấy hàm nữa tìm theo chỉ số public function rồi các bạn file bài id sinh viên thì cái tham số này các bạn à, viết là cho thầy là id sinh viên truyền vào trong đó thì chúng ta làm câu truy vấn như sau SQL bằng select sao from hồ sơ where where ID cột là cột gì chúng ta lại mở ra cột ID sinh viên đúng không rồi chúng ta cột ID sinh viên bằng biến cho vào là chúng ta chấm cho thầy ở ngoài ID sinh viên đó và chúng ta dùng con trỏ truy vấn quy để nó thực thi lệnh bằng zip db qd sql đúng rồi và lúc này vì là tìm đúng cho nên nó chỉ trả một hàng thôi chúng ta di tơn di tơn là quy ly ly đơn quy ly ở trên này nhá chúng ta phải là cho thầy chữ ghép à, ghép kết quả Đó. ở dưới này các bạn cũng cho thầy một cái ghép kết quả lấy được kết quả hết kết quả chúng ta được cái ờ, được ờ, hai cái hàm tìm tất này tìm theo ID bây giờ ta làm theo một tìm là tên họ tên public function theo tìm theo họ tên nhé file by họ tên Đó, file by họ tên thì các bạn đi vào đây chữ này là chữ họ tên không rồi các bạn xuống dưới các bạn nhìn thấy này biến truyền vào tức là nó sẽ câu lệnh truy vấn bằng cái biến ID sinh viên này ở cái câu lệnh này select sao from hồ sơ where ID sinh viên bằng ID sinh viên có nghĩa là tìm trong bảng những sinh viên có ID bằng này thì bây giờ ở dưới cũng tương tự tìm trong bảng có họ tên bằng họ tên chúng ta cũng đi là SQL hay các bạn copy trên các bạn sửa cũng được bằng vâng, select thầy viết từ đầu sao from hồ sơ qua tên bằng bằng các bạn viết ở đây là họ tên Đấy, enter à, chấm phẩy xuống dòng rồi các bạn cũng ghi là query bằng zeb rồi các bạn viết tiếp là query rồi xong bây giờ trả về return return query get kết quả thôi chúng ta chỉ cần làm như thế thôi ôn rồi vân vân chúng ta xong nhá đây là xong cái ờ, cái lớp có tên là quản lý điểm mô đồ thế bây giờ để chúng ta sẽ chạy được cái ờ, kết quả chúng ta thử test nhé chúng ta vào danh sách điểm đây hiện danh sách rồi bây giờ hiện danh sách này chưa có gì mới chỉ lên một cái trang đó thôi thì bây giờ chúng ta đi public cho thầy public function Đó. chúng ta ghi bên trong ờ, cái controller này để nó sâu ra các sinh viên chúng ta chọn viết cái hàng có tên là sâu ôn sinh viên sâu ôn sinh viên Đó. Seoul sinh viên này ở trong cái model này thì các bạn à, các bạn sẽ gọi nó ra được chưa các bạn gọi nó ra thì chúng ta phải có một cái khai báo biến trên lớp thì chúng ta phải khai báo cái thư viện và cái mô đồ đã làm rồi xong cái này rồi thì bây giờ các bạn đi cho thầy một cái nữa là ưu ở trong uh, cái uh, controller nhá đây là file controller này cái quản uh, danh sách lớp thì các bạn use cho thầy app Đấy, model rồi đến uh, quản lý điểm rồi chúng ta ghi cho thầy quản lý điểm mô đồ tức là nó sẽ gì mang cái quản lý điểm mô đồ này đặt lên trên này nó nằm trong thư mục app mô đồ là cái đường dẫn đến xong đến quản lý điểm là cái tên thư mục này bước tiếp theo là tên của lớp là quản lý điểm mô đồ ở đây Đó. và trong này chúng ta khai báo cho thầy một cái con trỏ public point tức là gọi point là cái điểm nó trỏ vào đặt tên thế được các bạn đặt tên thế nhá rồi các bạn có thể đặt tên cho thầy rất nhiều thứ ví dụ như là các bạn có thể đặt là public một cái biến nữa cái này để phân trang pager một cái nữa các bạn chọn là section là xem bạn nào đăng nhập cái này các bạn uh, có thể sử dụng một biến nữa là section section là lưu lại những bạn nào đang online và không online đấy Đó. và các bạn ấy một biến nữa là trỏ ờ, đến đường dẫn cơ sở URL URL này các bạn đặt tên là bay URL ờ. à, section này đã được khai báo chúng ta phải ghi một section khác tên của nó đến này để nó khác với section ờ, trong cái ờ, biến biến gốc ở bên trong cái nhân nhân của ứng dụng rồi thì bây giờ hiện ôn sinh viên thì chúng ta sẽ gọi một cái biến con trỏ của mô đồ ra thì chúng ta ghi là quản lý điểm point Đấy. sẽ bằng bằng cái gì của các em bằng một cái có nghĩa là bằng new lưu ờ, chúng ta sẽ ghi cho thầy là ở trong mô đồ là danh sách ờ, lưu danh sách ờ, quản lý điểm mô đồ Đấy. tức là nó sẽ gọi cái lớp này ra ở trong vì ta khai báo thư viện rồi cho nên nó gọi lớp này ra rồi bây giờ sâu ôn nhá thầy test thử sâu ôn nhá test thử xem nó có hiện ra các bạn hay không thầy cho một biến uh, biến bảng a bằng zip zip này là zip gì quản lý điểm point và nó gọi phương thức là tìm hay là file ôn phải ôn sinh viên đây phải ôn sinh viên của các em đây đó phải ôn sinh viên và bây giờ thầy cho chữ va đâm là cái sửa lỗi à cái báo báo cái điểm mà chúng ta tức là nó dừng chương trình lại để nó, nó dừng lại cho chúng ta xem cái kết quả của nó va đâm chúng ta biến a vào đây để chúng ta xem danh sách nó có hiện lên không đó ok chưa xong bây giờ chúng ta sẽ làm đến đây để chúng ta xem là danh sách điểm của cái bảng hồ sơ này bảng hồ sơ này của chúng ta có ra được không cùng có họ tên sinh viên giới tính nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một việc việc nữa để nó hiện được danh sách thì lúc nãy là hiện danh sách rồi là một cái à, phương thức trong controller thì cái giao tơ của chúng ta cũng phải khai báo để nó biết được cái hiện danh sách ở trong quản lý điểm đấy. hiện danh sách là view là chúng ta ghi là chào trang chào các bạn đấy cái lúc mà thầy chạy ban đầu đấy đây giống như cái này này đấy đây đấy thì nó chính là gọi ra cái gì gọi ra cái phương thức đầu tiên đây, cái, phương thức public là hiện danh sách này bây giờ public sâu ôn sinh viên thì chúng ta sẽ kiểm tra nó như thế nào đúng không rồi chúng ta vào giao tơ cho thầy các bạn phần cuối này các bạn copy thêm một hàng nữa các bạn đưa xuống dưới à, các bạn chỉ thay là hiện danh sách bằng gì bằng sâu ôn sinh viên các bạn sửa này so on đúng chưa nhỉ ta lại vào trở lại đây ta xem sợ ôn sinh viên nào sợ ôn copy nha copy đúng để cho nó ra đúng nào vào giao tơ này các bạn muốn nó kỹ thì các bạn xóa đi các bạn paste nó vào rồi chỗ này thay hiện danh sách là sâu ôn sinh viên rồi bây giờ chúng ta chạy nhé chúng ta chỉ thay chỗ hiện danh sách này bằng chữ là sâu ôn sinh viên đến đây sâu ôn sinh viên enter à, ra rồi đúng không các bạn nhìn thấy nó ra một cái bảng rồi Đó, ngon chưa các em ngon rồi đúng không Đó. ok chưa ra nhiều nhá rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ghép vào trong kia chúng ta ghép vào chỗ chỗ này thế à. sau sinh viên thì bây giờ thầy làm một cái công việc như sau return return a thì biến a nó sẽ được cho vào trong này không rồi bây giờ thầy đẩy vào trong danh sách này hoặc các bạn ghép thành một hà hàm cũng được nhưng mà bây giờ thầy ờ, cái thực ra hiện danh sách này và sâu ôn nó đều giống nhau không có ta copy cái dòng này lên trên đây cũng được Đấy, bây giờ thầy copy nhá kệ cái giao tờ đó thôi Đấy, copy lên đây đúng không và a à, ở đây thì thầy khai báo tên của cái ờ, con trỏ thứ nhất tên của mảng thứ nhất thầy gọi là sinh viên Đó. thì thay vì dưới này là A0 thì trên này là A có chữ sinh viên bây giờ ta mới truyền vào giống như blade ở trong Laravel ấy hay là dạ, Laravel Laravel chúng ta chọn một cái chúng ta có thể đưa cái này vào đây chúng ta ghi cho thầy là A giống như là chúng ta ở trong Laravel thì là thì width đúng không width eco view và return view width thì ở trong này ở trong ứng dụng này của các bạn thì các bạn chỉ cần là cho biến a vào đây thôi và bây giờ ta sẽ sửa ở bên bên view này đây. Đấy, trong view này thì các bạn làm cho thầy một động tác uh, lệnh là ít nếu nếu nha mở ngoặc ra iset iset là nếu tồn tại iset là từ tiếng anh là tồn tại iset các bạn ờ, biến cho thầy là sinh viên đấy, nó truyền sang rồi đấy nhá nếu tồn tại thì thì làm gì à, nếu tồn tại thì tức là các bạn nhìn thấy là ở trên cái controller này đây chữ sinh viên này sẽ được theo mảng A đưa vào danh sách lớp là tên của gì tên của view là trong quản lý điểm Đấy. danh sách lớp này là cái file khác nhá file nó cùng tên ở trên này nhưng mà nó lại là tên của file trong view chứ nó không phải là file trong controller cùng tên thôi nhưng nó khác thư mục nó khác với chức năng thì khi mà chúng ta đưa sinh viên vào trong danh sách này thì các bạn quay xuống dưới này các bạn quay xuống view Đấy, các bạn làm này thì thầy cho in lần lượt ra các bạn ra nhá thì thầy dùng một lệnh là for ít nếu for ít có nghĩa là duyệt qua từng sinh viên thì các bạn biến là sinh viên với một bí danh là ad là item hay là fb cũng được Đấy, bí danh như thế Đấy, đây là một vòng if à, một cái if và trong một if thì có for để duyệt ra thì thầy sẽ cho mấy dòng như sau eco ờ, sinh viên tên cô họ tên nhé đầu tiên là như họ tên họ và tên rồi cái này sinh viên st họ tên họ tên là tên của cái cột có chứa sinh viên đó đấy lúc này cái biến sinh viên này nó được thay bằng biến st rồi ở ờ, eco BR BR là dấu xuống dòng được chưa tức là xong họ tên thì là xuống dòng họ và tên Đấy, thầy ghi như thế nhá à, hoặc là thầy có thể uh, sử dụng uh, dấu tiếng Việt ta làm dần từng cái một bây giờ hiện danh sách đã rồi chèn xóa sửa sau thế chúng ta đang test thử xem là nó có được không eco tiếp theo này giới tính chấm ở dưới SV cổng gọi eco br này br là để nó xuống dòng eco là hiện ra tiếp theo eco quê ta viết thế nào nó sẽ hiện ra như thế nhá quê hai chấm Đấy. ta test thôi sinh viên quê Đấy. rồi chúng ta eco br BR là ký tự về HTML này có nghĩa là nó xuống dòng trong trang web của chúng ta rồi tiếp theo các bạn eco tiếp đến ờ, các bạn phải trên được như này bạn ấy tuổi sinh viên các bạn cho tuổi Đó, theo hết rồi ID thì chúng ta không sâu ta sâu cả ID được nếu mà các bạn nào muốn ờ, cho cái ID nó hiện ra thì chèn lên dòng trên đúng không và bây giờ chúng ta thử chạy nhé rồi bây giờ thay phương thức là danh hiện danh sách danh sách lớp đây bây giờ chúng ta phải là danh sách lớp chúng ta phải ghi như thế ta lại phải lên trên này để ta xem danh sách lớp trên controller này là hiện danh sách đúng rồi ta không diện sâu sinh viên nữa ta hiện danh sách để xem nó ra rồi bây giờ các bạn lên nhá các bạn Đấy, enter nó chưa thấy ra đúng không các bạn nhỉ rồi bây giờ thầy sẽ quay về đây danh sách lớp à vào đây rồi sinh viên đây rồi file on đây rồi ion này đó thì bây giờ chúng ta sẽ xem nó mắc ở đâu trong view nếu tồn tại cái này cái này các bạn cái này các bạn đóng cho thầy cái này một cái đó hai vòng for nếu y xét sinh viên thì for if sinh viên as sinh viên đó chúng ta lại chạy lại lần nữa để chúng ta xem rồi thì bây giờ thầy sẽ gỡ lỗi từng cái một xem nào đó. thầy giá đi cái này để xem nó có ba không ờ, báo cái gì vậy thì nó sẽ uh, ta sinh viên à, bây giờ phải xem chỗ truyền vào xem đúng nhé file ôn sinh viên là quản cái điểm point file ôn sinh viên rồi đấy truyền bên a là bây giờ chúng ta xem nó lỗi ở chỗ nào chúng ta xem đây họ tên giới tính quê tuổi thì ở trên này của chúng ta trên này của chúng ta có đúng thế không họ tên giới tính quê tuổi đúng rồi khác về đây rồi thầy kiểm tra một cái nữa nhé xóa này đi thầy ghi eco là có tồn tại để xem nó có chạy cái chạy cái kiểm tra này không có tồn tại để cho các em đó và ta đóng cái này lại chúng ta chạy xem nó có hiện ra chữ có tồn tại không có tồn tại đúng không vậy thì lỗi là từ chỗ for đó thì bây giờ chúng ta sẽ có tồn tại rồi chắc chắn truyền rồi vậy thì bây giờ thầy chỉ cần là for ít biến sinh viên add biến item fp rồi thầy xuống dòng này enter thầy hiện ra một cái trước rồi nhé echo vô fv fv họ tên enter để xem từng họ tên ra được không à ra rồi đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có lỗi ở chỗ nào đấy. thì bây giờ mình ghi chỗ này nhé họ tên các bạn này chấm mình làm dần từng cái một cho nó Đấy, họ tên họ tên họ tên ok ra rồi nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ xem này à, eco br rồi ok thì bây giờ mình mới viết tuổi đúng không họ tên này eco tiếp theo là tuổi ta thêm một dòng chấm nữa Đó. eco giới tính sinh viên giới tính trong, trong bảng này phải đi đúng nha giới tính rồi đúng rồi Đấy. và eco eh, quay quay quay eco eh, quay sinh viên quay rồi cuối cùng mới br đúng không rồi bây giờ thầy sẽ chạy lại để chúng ta nhìn thấy à quê cô quê ở đâu nó thiếu chỗ nào sinh viên tuổi này eco giới tính này giới tính sv giới tính quê chấm sq quê eco br bây giờ ta kiểm tra file ôn cho thầy một cái nữa nhé xem là mô đồ chúng ta xem file ôn hồ sơ đúng rồi đấy bây giờ chúng ta lên cái uh, view này họ tên ego tuổi họ tên giới tính quê tuổi họ tên rời đến quê của enter này xuống enter này xuống enter này xuống xem nào xem có sai chỗ nào không báo lỗi quê đây đây này họ tên tuổi giới tính quê họ tên phải giới tính ở đây họ tên giới tính tuổi Đấy. rồi họ tên Nguyễn Thị An tuổi oh, nữ giới tính nữ này quê rồi bây giờ thầy xem nào quê thì lại phải đi quê đây đó tuổi đây cái này chỉ là lời nhắc rồi nó chuyển vào rồi thì bây giờ chúng ta nhìn thấy này đó đúng không đúng như trong cơ sở dữ liệu chúng ta sơ đây tiêu bình cường bây giờ các bạn thêm một người nữa nha Trần Thị uh, Thị Thắm nữ quê là Hà Nội tuổi là 19 chưa các bạn Đấy. thế ở video này thầy sẽ nơi các bạn làm đến đây cho thầy nhé thế phần sau thì thầy sẽ dạy chúng ta là cách trang trí cập nhật danh sách rồi tìm search vân vân thì ta phải trang trí các hộp bóc ở trên này cho nó đẹp để chúng ta có thể uh, làm cho nó thành bảng đàng hoàng thì bây giờ chúng ta chỉ làm chốt cho thầy đến phần này thôi là để cho nó có đúng hay không bạn nhớ chưa